chúng ta sẽ vào ví dụ một luôn nhé. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng? Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước. Ý thứ hai là có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Ý thứ ba là C có vô số mặt phẳng đi qua một đường thẳng cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước. Đây, hai điểm giống nhau, nó khác ở mỗi duy nhất với lại có vô số thôi. Đấy, hai cái này có thể là một cái đúng cái sai có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Vậy chúng ta từ xét từng cái một nhá. Ý thứ A này, có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với lại một mặt uh, mặt phẳng cho trước. Ví dụ thầy cho trước một mặt phẳng này. Đấy, cho trước một phẳng P. Đấy, một điểm A. Nhá, điểm A này. Cho hẳn ở ngoài đi. Xem đúng hay sai nhá xem có duy nhất một mặt phẳng đi qua điểm A này không và vuông góc với mặt phẳng cho trước không vuông góc một đây thì cái này sẽ bị sai rồi đúng không ta hình dung rất là dễ ví dụ như bức tường này hay bảng này bức tường ở đây cũng được chúng ta hình dung này hai bên đúng không nào cái bức tường này vuông góc với lại sàn nhà chưa đúng không nào ờ, bên tường bên kia cũng sẽ vuông góc với lại sàn nhà thì rất nhiều có rất nhiều mặt phẳng cùng vuông góc với sàn nhà chứ không phải là chỉ có duy nhất một mặt phẳng ví dụ đây hình dung các bạn ờ, nhìn đây này đây nhá ta vẽ giống như một cái bức tường đi đấy bức tường này đấy. đây ví dụ như này tương đối này được chưa đi có a đấy a là điểm nhá a điểm cố định cho trước này thì bây giờ đây có mặt phẳng alpha của chúng ta này mặt phẳng alpha đi qua a chưa vuông góc với mặt phẳng p được chưa mặt phẳng beta của chúng ta cũng đi qua a và cũng vuông góc bằng p thì đây có một phẳng gamma chẳng hạn cũng đi qua a đúng không nào alpha beta gamma đi vuông góc phẳng p thì sẽ có vô số nhé có vô số mặt phẳng đi qua một điểm chỗ trước và vuông góc với mặt phẳng chỗ trước chứ không phải là là duy nhất như vậy đáp án này bị sai nhá người ta đang hỏi mệnh đề nào là đúng chúng ta là có đúng nhá thứ hai này ý thứ hai ý b có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước nhá có duy nhất một phẳng đi qua một điểm cho trước đây chúng ta hình dung như này vuông góc với một đường thẳng cho trước à ta vẽ một đường thẳng cho trước đi một đường thẳng ta vẽ một đường thẳng cho trước IB nhá IB và IC ta sẽ sẽ xử lý luôn một thằng đúng trong một thằng sai được chưa xem mà có duy nhất hay có vô số có cho đường thẳng D nhá à có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm